tức là mình vừa mới đón nhận một cái một cái lượng người khổng lồ và lượng gọi là tiền khổng lồ thế là mọi thứ vẫn tăng tăng bất chấp tăng hơn à, bao nhiêu tăng gần 150 điểm luôn tăng gần 150 điểm luôn vậy tháng năm này có phải là một cuộc bán tháo chốt lời không hay là mọi thứ sẽ tốt lên mọi thứ tốt lên vì sao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 ghê gớm hay là không đến chứng khoán Việt Nam à rồi vậy đầu tiên nếu mà bạn bước chân vào đầu tư hay là bạn đầu tư lâu rồi đi chăng nữa chắc chắn sell in May and run away bán tháng 5 và đi chơi là một cái câu mà nghe rất nhiều người nói đúng không nghe đồn thổi độ tùm lum tà la nhưng thật ra cái câu đấy nó từ đâu ra nó ý nghĩa của nó làm sao và rồi cuối cùng sao nó lại thành một cái câu truyền tai trong cái giới đầu tư như vậy cái câu đủ của nó là gọi là sao ta câu đủ của nó là sell in May and go away and come back on still later day đó và cái câu đó nó là của cái giới quý tộc thương nhân và chủ ngân hàng người Anh bên London á bên đó họ gọi là trong cái tháng năm á, là họ quay về quê hương họ gọi là họ tránh nóng họ nghỉ hè và cái Sti Leger Day đó là cái ngày lễ hội đua ngựa của họ và tổ chức vào giữa tháng 9 và họ truyền tai nhau cái câu đó và cứ tới tháng 5 là tất cả gọi là đi nghỉ hè nghỉ hè xong rồi mới gọi là tháng 9 mới bắt đầu lên đua ngựa và xong rồi người Mỹ họ cũng hay quá họ cũng thấy thích cái chuyện đó họ cũng thấy thích cái chuyện mà dành thời gian nghỉ lễ ở ờ, bên đó nó có cái ngày tưởng niệm cái ngày lao động á thế là họ cũng học người anh cái này và họ dùng cái câu đấy trong cái công chuyện đầu tư của mình luôn thế là nó thành một cái gọi là một cái gọi là một cái gọi là một cái truyền tai nhau ở trong giới đầu tư và có một cái ý nghĩa của nó là nó cảnh báo nó hồi trước á, ý nghĩa của nó là cảnh báo nên bán cổ phiếu đi tại vì tháng 5 nó rất là xấu cứ tới tháng 5 là nên bán hết đi vậy lúc đó là thanh khoản giảm rồi mọi chỉ số đều xấu và cái gì cũng xấu hết tốt nhất là không nên đầu tư gì lúc đó thế là thế là nó thành mới đầu á cái hồi trước bà con nghe như vậy thật thế là thành mọi thứ nó giảm giảm giảm giảm giảm giảm nó giảm tới tháng 10 luôn sau đó nó mới gọi là nó mới quay lại cái đợt mới và nó thành một cái gọi là một cái thông lệ ở trên thị trường chứng khoán thế giới luôn tức là cứ cái chu kỳ từ tháng 5 đến tháng 10 nó sẽ gọi là chu kỳ rất là yếu so với cái chu kỳ mà từ tháng 11 đến tháng 4 hai cái hai cái chu kỳ đầu tư đó nó khác nhau vậy cái câu đó nó còn đúng ở bây giờ không? nó còn đúng ở thế giới và nó còn đúng ở Việt Nam không bây giờ là nhất là trong cái thời thời kỳ mà chúng ta chuẩn bị gọi là vừa đón nhận tháng năm vừa mới đón nhận thêm bao nhiêu đâu rồi để mở ra đây số lượng tài khoản mở mới tháng 4 lại thêm 36.600 nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng khoán trong tháng 4 nữa nó còn cao hơn cả tháng 3 luôn cao hơn cả tháng 3 luôn có 33.000 tài khoản nhà đầu tư nước ngoài không có gì tăng nè Ôi, tài khoản chứng khoán Việt Nam tăng ôn ôn ôn ôn ôn ôn ôn tháng trước tháng 3 là đã kỷ lục rồi nhưng mà tháng 4 là kỷ lục nhiều hơn tháng 3 thêm 5.000 tài khoản mới thêm 5.000 tài khoản mới nữa tức là mình vừa mới đón nhận một cái một cái lượng người khổng lồ và lượng gọi là tiền khổng lồ thế là mọi thứ vẫn tăng tăng bất chấp tăng hơn à, bao nhiêu tăng gần 150 điểm luôn tăng gần 150 điểm luôn vậy tháng 5 này có phải là một cuộc bán tháo chốt lời không hay là mọi thứ sẽ tốt lên mọi thứ tốt lên vì sao vì gọi là vừa mới hết giãn cách xã hội xong lúc giãn cách xã hội thì mọi người rảnh rỗi mà đâm ra tất cả đều có cơ hội rất chính đáng để học những kênh kiếm tiền online đúng không thì chứng khoán là một kênh kiếm tiền online vậy khi hết giãn cách mọi người lại lao vào làm việc mọi người lao vào làm việc vậy lúc đấy chuyện gì sẽ xảy ra với thị trường chứng khoán mình có bị chốt lời không mình nên làm gì lúc này à thì à, trước khi mà nói tới câu chuyện mình có bị chốt lời không mình nên làm gì lúc này thì mình hãy cùng nhìn qua một xíu tình hình thế giới cái sell in may đó nó thật sự nó có ảnh hưởng không nó ảnh hưởng như thế nào và bây giờ nó còn ảnh hưởng như thế nào à thì ở đây là có một cái số liệu của Forward thống kê về thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1950 đến năm 2013 thì chỉ số công nghiệp Dow Jones á, nó tăng trung bình chỉ có 0,3% trong suốt những cái thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 10 thôi còn trong thời kỳ từ tháng 11 đến tháng 4 á, thì nó lại tăng tới 7,5% luôn và người ta cũng không tìm được nguyên nhân tại sao lại như vậy người ta cũng không tìm được nguyên nhân và còn đây nè đây cái này là cái như bạn thấy trên hình nè, cái này là cái diễn biến của chỉ số SP500 nè đó từ năm 1960 đó cái khoanh tròn đỏ bạn thấy không tức là trong tháng 5 là nó gọi là nó rất là xấu hơn người ta tính tính từ năm 1960 trở lại tới năm khoảng 2001 hay là tới 2010 đó gần đây đó thì vào tháng 5 này tháng 5 mọi thứ nó bắt đầu rất là xấu nó tăng xấu có những thời kỳ nó âm luôn như ở đây nè tháng 6 là nó âm luôn tới à, tháng 7 nó lên tới tháng 8 lên tới tháng 9 nó lại âm luôn nói chung là vùng đó nó rất là xấu hơn những cái vùng kia hơn vùng từ tháng 11 đến tháng 4 đó đó là tình hình của thế giới nhưng mà đó là tình hình của thế giới cái đợt mà cũ rồi nha cái đợt mà từ năm 1960 nha tức là cách đây mấy chục năm đó. còn tình hình gần đây thì sao hai ba chục năm trở lại gần đây thì sao hai ba chục năm trở lại gần đây ờ, cái tờ mà Investor Business Daily á họ bảo là cái sell in May nó không còn đúng nữa họ bảo là cái sell in May nó không còn đúng nữa tại sao tại vì á họ bảo là nếu mà bây giờ mình cứ nghe theo cái câu đó mình bán vào tháng 5 hay không mình bán vào tháng 5 và mình quay lại vào tầm tháng 10 á thì mình có thể bỏ lỡ những cơ hội rất lớn ví dụ ví dụ đây nhá bạn vào đây là ví dụ này nhá mình vào đây mình sẽ gõ ờ, Nasdaq là N DX ờ, DX là chỉ số đây nè Nasdaq 100 này DX là chỉ số Nasdaq của Mỹ thì cái tờ báo này họ bảo là vào ờ, tháng ờ, đâu rồi mình mình trở về những tháng tư tháng 5 của năm 2016 này đây nè, tháng tư là nó xấu nè nhưng mà tháng 5 là nó tăng nè tới tháng 6 là nó điều chỉnh một xíu tháng 7 nó tăng mạnh tháng 8 nó tăng tháng 9 tới lúc tháng 9 á, là nó tăng 55 phần trăm so với cái đóng cửa từ tháng 4 là 4.000 mấy điểm này thì tới đây tới khoảng tháng 9 là nó tăng 55% luôn đó nó tăng rất là nhiều và mình xem tiếp ha mình xem tiếp này ví dụ đây là đây nhá nếu mà mình xem mình chọn cái chỗ này là 1M là 1 năm và mình để cái candlestick mình xem cho nó dễ à. vậy năm 2017 thì sao năm 2017 tháng 5 thì sao tháng 5 2017 này nó vẫn xanh nó đóng cửa nó vẫn xanh tới tháng 6 nó điều chỉnh một chút tháng 7 nó ok tới tháng 8 nó ok tới tháng 9 nó điều chỉnh một chút tới tháng 10 nó ok đó 2017 cũng tốt 18 thì sao 18 tháng 4 này đây tháng 4 là nó tháng 3 tháng tháng đến tháng 2 tháng 3 nó giảm tháng 4 nó nó bắt đầu hồi phục tháng 5 nó tăng tháng 6 nó tăng nhẹ một xíu tháng 7 tháng 8 nó tăng đó không tháng 8 nó tăng tới tháng 9 nhúc nó mới bắt đầu điều chỉnh rồi tới tháng 10 tháng 11 tháng 12 lúc này nó mới bị giảm đó còn tới năm 2019 thì sao cách đây 2 năm cách đây 2 năm thì tháng 5 đúng là một tháng xấu này đó tức là gần đây á cái gần đây tình hình thế giới nó đã không còn gọi là in bị in bởi câu sell in may nữa nó đã rất là khác rồi à nó đã rất là khác rồi rồi vậy bây giờ diễn biến của cổ phiếu Việt Nam thì sao thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao đúng không Việt Nam mình cũng rất hay bị ảnh hưởng bởi gọi là thị trường thế giới lúc nào thị trường thế giới tăng là mình tăng lúc nào nó giảm là mình giảm Từ gần đây thậm chí nó gọi là nó còn chưa có tăng nó hơi tăng một tí mình tăng ào ào luôn tại vì mình có một lượng gọi là sáu mươi mấy nghìn tài khoản mới vào đúng không mỗi người gọi là trăm triệu là biết bao nhiêu tiền đổ vào đấy rồi vậy bây giờ mình hãy cùng xem một xíu là chứng khoán Việt Nam 14 năm gần đây những cái kỳ mà biến động của tháng năm nó sẽ biến động như thế nào nhé đây đây là thành tích của VN Index giai đoạn từ 2006 đến 2019 à, tháng 5 à, 2006 là âm này giảm này 2007 tăng tới 17 phần trăm 2008 lại giảm 20 phần trăm tám cái giai đoạn sụp đổ đó khủng hoảng kinh tế đó chỗ nào cũng giảm hết hai lẻ chín là tăng này xong rồi 10 11 12 là giảm 13 lại tăng thêm 9 phần trăm 14 cũng giảm một xíu tới 15 16 17 thì là tăng tới 18 19 mới suy yếu một chút đó bạn thấy là trong 14 năm trở lại đây thì cái việc mà sell in may nó không phải là một cái gì đó mà nó bị ảnh hưởng quá tiêu cực đến chứng khoán Việt Nam nữa à, nó tức là nó vẫn biến động như là nó vẫn biến động thôi ngay cả chứng khoán thế giới cũng vậy bây giờ các ông xe bên may nó nó trôi nó trôi về quá khứ rồi bây giờ chứng khoán thế giới nó biến động thì nó biến động thôi vậy hãy nhớ hãy nhớ những điều như này nè ngay cả ông Warren Buffett ông còn nói ông là sao ông là đã đầu tư hơn 70 năm rồi đúng không ông trải qua biết bao nhiêu cái sự biến động rồi ông còn nói là cuộc khủng hoảng lần này nó rất là khác biệt và lập tức tất cả những cái cổ phiếu hàng không của ông ông bán hết ông bán hết những cổ phiếu hàng không thế là cái đợt đó mấy ông mà bán khống ở nước ngoài á, cũng ăn được gọi là gần 200 triệu đô tiền bán khống theo Warren Buffett ông bán hết những cổ phiếu hàng không vì ông bảo là cuộc khủng hoảng này nó rất là khác và ngành hàng không tức là với bạn phải hiểu một điều như này nhá những người mà làm nên những cái cơ nghiệp mà lớn như vậy á, họ có cái tầm nhìn rất là xa tầm nhìn cả trăm năm vài chục năm cả trăm năm là ít đâm ra là họ nhìn thấy cái nhìn thấy cái bức tranh nó rất là xa họ làm những cái việc nó rất là xa giống như kiểu xây cái landmark 81 hay làm cái gì đó nó là những cái tầm nhìn rất là xa chứ không phải là chỉ là nhìn một vài tháng nhìn một vài năm những người làm càng lớn họ càng có cái tầm nhìn cực kỳ xa và ông Warren Buffett sau cái cuộc khi mà cái sự sụp đổ này corona này diễn ra là ông nhìn thấy là ngành hàng không là vài chục năm nữa là vẫn còn rất là vất vả nên là lập tức ông bán hết tất cả những cái những cổ phiếu ngành hàng không đi và bây giờ quay lại ha quay lại cái chuyện quan trọng nhất chứng khoán Việt Nam của mình sao lời khuyên nào cho chúng ta những nhà đầu tư mới vào thì sao thì khi mà bạn hãy nhớ một điều nhé thị trường chứng khoán Việt Nam mình nó vừa rồi nó rất là nóng đúng không thì nó còn có thể nóng thêm một xíu nữa tại vì vẫn còn gọi là ba mươi mấy ngàn tài khoản mới nhưng mà khi hãy nhớ lại như hồi trước khi tất cả mọi người đều gọi là ai cũng mở tài khoản ai cũng đầu tư ai cũng hỏi hôm nay mua gì hôm nay bán gì này nọ thì đó là lúc hết sức cẩn thận đó là lúc mà những cái đầu tư những người đầu tư đúng nghĩa phải hết sức cẩn thận vì thị trường nó luôn biến đổi khôn lường và khi mà tất cả mọi người tất cả mọi người giống như đợt trước cái kỳ mà mấy năm trước mà tất cả mọi người đều nói coi coi coi đồng này đồng nọ đồng kia thì là lúc hết sức cẩn thận nên cái đầu tiên cái sell in may nó không còn đúng nữa nhưng mình cũng phải hết sức cẩn thận nếu mà mình mới đầu tư thì mình hãy cơ cấu tiền của mình cho nó tốt thử một ít thôi đừng gọi là khi mà thấy mình mới mua mình có lời một xíu nghĩ mình là vô địch rồi thì cái giá phải trả nó sẽ lớn à, còn nếu mà bạn đầu tư lâu rồi bạn nhìn thấy ờ à, bạn nhìn bạn đã biết là bây giờ khi mà mọi người đều đầu tư thì hãy cẩn thận đúng không hãy hết sức cẩn thận chưa kể cái đợt tháng 3 tháng 4 vừa rồi tăng như thế nhưng mà nếu mà bạn nhớ khối ngoại trời ơi họ bán nguyên cả tháng luôn họ bán ngày nào họ cũng bán mấy trăm tỷ họ bán tới sướng thì thôi thế tại sao họ lại bán như vậy mà khối ngoại là ai khối ngoại nhà đầu tư cá nhân ngoại có đâu đó ba mấy ngàn tài khoản trong gần 3 triệu tài khoản hai triệu mấy tài khoản thôi còn lại toàn là quỹ cả quỹ những người cầm vài trăm triệu đô những người cầm cả tỷ đô họ có tầm nhìn xa không chắc chắn là có họ có đoán được những cái chuyện gì xảy ra không chắc chắn là có nên họ mới rút đồng tiền của họ về ha và họ bán như vậy nhà đầu tư nhỏ mình trời ơi tăng cứ mua cứ mua họ cứ bán mình cứ mua họ cứ bán họ bán trong tâm tâm tâm trạng rất là thoải mái đó đâm ra phải hết sức cẩn thận mình mình nên có một cái tầm nhìn xa một chút cho cái tài sản của mình cho cái công việc đầu tư của mình thì nó sẽ tốt hơn à, và nhớ hãy hết sức cẩn thận với việc mua bán của mình phân tích kỹ càng đừng đi theo đám đông khi mà đám đông lao vào đầu tư hãy cẩn thận ha ok nếu đây là lần tiên bạn xem video nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất bạn có thắc mắc thì hãy comment dưới bạn thấy video ý nghĩa comment thanh và giúp hoàng chia sẻ nó xin chào hẹn gặp lại